mà những cái bánh trơn không bám được đường ấy, thì à, sử dụng cái loại bánh này à, cái bộ này thì sử dụng nhíp 5 lá à, dài 70 có số lùi số phụ phụ kiện phanh à, và phụ kiện nhíp thì đầy đủ cái bánh à, 400 à, trừ 12 à, cái loại gai máy cày này thì có tải trọng là 355 kg trên một bánh đấy nên tải trọng mắc cầu rất là đẹp các bạn nhé cái ờ, cầu này thì ờ, có cân nặng ờ, trên 90 cm là 27 kg những cái bạn nào đã mua hàng bên em thì đều biết là cái hệ cầu thuộc dòng tăm bua dày cân nặng rất là nặng 26,7 kg trên một cây cầu này là 90 đấy và cái bánh này thì à, có cân nặng là 9 kg thì à, cái vành dày là 4 cân rưỡi còn à, cái lốp này là 4 cân rưỡi nữa là 9 kg trên một cái bánh này đấy đồ rất là chuẩn và cân nặng thì à, nó sẽ dày đồng nghĩa cùng với này à, với cái, cái, cái à, bánh lốp này nhá còn đây là phụ kiện phụ kiện nhíp phụ kiện nhíp thì à, sẽ bao gồm mỗi một lá nhíp là hai cái cao su to và bốn cái cao su bé là hai bên là bốn cao su to và tám cao su bé à, một nhíp thì bao gồm một cái mặt bích này thì à, các bạn à, sử dụng cái mặt bích à, mạ này thì nó rất là bền lâu han dỉ đấy nó rất là lâu dỉ vì là độ dày thì à, của nó là hai ly rưỡi tuy nhiên thì à, nó được dập cái g, cao g cong này Đấy, các bạn nhìn này nó dập cái à, gân cong cho nên là khi các bạn à, bắt bulon này nó cũng không bị hoải đấy thì nhiều bạn à, cứ dùng cái loại mặt bích phẳng ấy thì nó dày hơn ấy, nhưng nó là mặt phẳng bao giờ nó cũng yếu hơn đây và cái độ cong ấy thì nó phù hợp với cái chiều cong của cái nhíp nó rất là ôm đấy các bạn nhìn đi nha cái mặt cong nó ôm rất là ôm sát vào cái nhíp này luôn quang nhíp thì à, sử dụng bu lon có thân ốc dày thân ecu dày cho nên rất bám răng à, phần à, treo nhíp cái phần treo nhíp ấy thì à, sử dụng cái à, chữ à, cái đu nhíp như thế này đấy à, một phần à, sẽ được quang vào cái lỗ này và một phần sẽ được bắt vào à, cái mõ tròn này thì bên mình bán đặc biệt là có cái này thì nó phù hợp để cho các bạn hàn cái này lên khung xe này khi các bạn hàn cái khung xe này lên đấy thì một bên là cao su sẽ xoát bắt vào đây một bên à, cao su sẽ bắt vào đây và cái à, đu nhíp này nó hoạt động mục đích của cái đu nhíp này thì khi cái nhíp nó duỗi ra ấy, ấy, thì nó sẽ phải có cái à, dao động như thế này là phần à, phụ kiện nhíp thì à, à tất cả là đều à, đồ rất là chuẩn cái này các bạn hàn đến khung này cái này cũng rất là dày thép dày 4 ly nhé Đấy, rất là dày thì các bạn à, sử dụng rất là thoải mái à, đây là cái nhíp 5 lá bạn nào có nhu cầu thì có thể sử dụng nhíp 6 lá hoặc là nhíp à, dài 90 thì đây là một cái à, bộ nhíp dài 90 này cái nhíp dài 90 này thì à, có 6 lá và mỗi lá là dày 7 ly rất là lặng và khỏe thì các bạn nào có nhu cầu dùng nhíp dài ấy, thì có thể sử dụng nhíp 90 bên em có bán này nhíp 90 thì nó êm hơn lá dày và 6 lá thì rất là khỏe giá thành nó chênh lên bao nhiêu thì các bạn có thể liên hệ À, số lùi thì à, thuộc dòng hàng chuẩn đây số lùi là hàng chuẩn này bên em có dập cả thương hiệu luôn này đấy à, màu vàng này thì à, bên mình dùng từ trước giờ nó rất là bền ít hỏng cho nên bên mình chuyên nhập cái dòng này dòng này là dòng cho máy 110 à, các đăng ấy thì trang bị cho các bạn là hai cái khớp chữ thập như thế này À, và hai cái à, khớp trượt nhé à, thì thực tế thì có thể sử dụng một khớp trượt thì các bạn hàn một cái khớp trượt vào đây và bạn hàn thẳng ống vào cái này Đấy, thì nó không tiện thì bên mình trang bị hẳn cho khách hàng hai khớp trượt đấy về các bạn hàn ống ở đây hàn ống ở đây cắm bên này nên lúc tháo lắp nó rất là dễ thì nó sẽ khác thì các bạn xem đồ thì đánh giá Ờ, chất lượng thì các bạn kèm theo ờ, đánh giá về sản phẩm thì thì các bạn mới biết được là đâu là rẻ đâu là đắt nhưng nhiều khi các bạn ờ, cứ kêu một bộ nhưng các bạn không biết được là một bộ nó gồm những cái gì và nó thiếu cái gì thừa cái gì mà giá thành nó chênh nhau nên các bạn cũng không biết được còn đây là bộ phụ kiện phanh phụ kiện phanh thì gồm ba cái đũa phanh một bộ dây phanh và một bộ à, tay phanh để dừng đậu à, 10 cái à, lá phanh này dùng để làm cái à, đòn kéo phanh cái đòn kéo phanh này thì các bạn cứ dùng hai chiếc các bạn hàn chập vào là một thì trong một bộ xe thì thường sẽ phải dùng đến bốn cái tay này bốn cái này hàn chập này là thành 8 còn hai cái này các bạn hàn lên khung để các bạn làm cái bản lề à, giữ ống phi 27 Đấy, thì à, mình sẽ trích một số cái phần lắp đặt vào cuối video để cho khách hàng xem cái phương thức lắp đặt những cái phanh à, chân như thế nào phanh tay như thế nào và lắp đặt nhíp như thế nào đây là cái à, đèn hậu này đèn hậu mũi tên đèn led này đấy bạn nào không mua đèn thì trừ đi 100 nghìn đấy đồ thì rất là đầy đủ đây giới thiệu cho các bạn thêm là cái lốp này là lốp à, gai à, máy cày nhé đấy bộ chế xe ba bánh này lốp gai máy cày này rất là bám đường này đây đây là cái à, thông số tải trọng của nó đây đây mắc loát là 300 à, đây 355 kg trên một bánh này lốp này là lốp tám bố này đấy lốp rất dày và hàng thì chuẩn xịn Mọi chi tiết à, về giá thành sản phẩm các bạn xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đây là một cái à, bộ nhíp mình đang à, lắp trên một cái xe ba bánh của mình đây thì à, nó có nhíp này mình đang lắp trên cái xe này thì cái phần à, phía trước đây là phần phía trước này phần phía trước thì là lắp trên cái gối tĩnh này Đấy, các bạn hàn lên khung xe và bắt con chốt thì cái dòng nhíp này là nhíp mình lắp từ ngày xưa rồi chốt nó là chốt bé chốt này chốt 10 rồi nó vẫn chịu các bạn nhé đấy xe mình à, sử dụng là gần như là chở hàng lắm khi là đến một tấn đấy ừ, nhíp chốt vẫn là chịu được à, phần đằng sau thì à, có hàn cái mó tròn lên trên này đây cái à, mó tròn này các bạn hàn lên khung xe như thế này đấy sau đó là đến cái mặt bích như thế này và bắt vào với cái nhíp à, này đấy là cách thức lắp đặt là rất là đơn giản như vậy thôi thì khi chưa có tải ấy, thì các bạn ưu tiên là à, lắp cái này nó thẳng đứng như thế này hoặc là nó hơi sâu về phía đằng trước một tí thì khi à, cái nhíp nó đẩy nó sẽ dõi ra về phía sau là vừa chứ còn nếu các bạn lắp mà nó hơi chếch về phía sau ấy, thì khi nó đẩy ra phía nữa thì nó sẽ yếu vì vậy các bạn nên lắp à, nó thẳng vuông góc thì khi có tải nó đẩy ra một chút là vừa đấy là các cái phụ kiện và cách lắp đặt như vậy còn phần quang nhíp ôm một cầu ấy thì à, cũng không có gì cả đây đây là phần à, ôm một cầu thì ở à, phần dưới là cái gối gối cầu thì được hàn với cái cầu còn phần trên là mình đai vào với cái, cái, cái nhíp thôi thì cái nhíp này là nhíp mình lắp từ ngày xưa rồi đấy là bố cục lắp một cái nhíp như vậy để các bạn tiện là theo dõi